tháng mấy tháng ba cháu à, ba. một tuổi người đang nấu cơm à đây ok ok có chậu có chậu tàu nha châu à, lửa là một cái này à, ờ, cháu này nữa đây. Em bao nhiêu tuổi rồi? Em bao nhiêu tháng rồi? Tuổi à? À, này là nó biết tiếng Kinh chưa? Chào các bạn à. Chào các bạn đi. Chào các bạn. Chào mọi người. Bye bye. <laughs> Ồ, nó có làm máu. Tại vì nào máu đúng không bà? Ừ. Quên mua cho bà ít thức ờ, ăn nhỉ. <laughs> nha, bà nha. <laughs> Đấy, mong bà là giữ gìn sức khỏe <laughs> răng bà thì gãy hết răng là xuống hết rồi bé trước này Ồ, ờ, nó cửa chuông, ấy à, à, thích rồi, thích rồi Vui Vui rồi, à. lành thế Bánh tay và xin nhé nhở Không anh xin à Bánh tay và xin uh, chú nào Con xin chú Cháu xin chú Ờ, ngoan nhở Đấy Con xin chú À, đúng rồi, khó học rồi giỏi nhá Đây, cho cháu kia đằng sau nữa còn, còn mấy cháu bên kia ba cháu bên kia gọi gọi ba cháu bên kia sang đi gọi gọi gọi, gọi, gọi bạn sang đi dạ. nhanh ồ cái lốp xe này ui già xem nào ây già cái này là bánh xe để chạy à hay đấy nhờ đấy, các cháu nhỏ trên này là hơi chơi những cái à, bánh lốp xe ô tô làm trò chơi thôi về nhà ăn cơm đi nhá thôi về nhà ăn cơm đi cơm thì bố mẹ Hi, xin chào tất cả mọi người Chào mừng mọi người đã quay trở lại video tiếp theo trên kênh Sa Trường Giang của mình nhé Hiện tại thì Giang đang có mặt tại uh, thôn uh, à, Bu Cao, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái Hôm nay thì uh, Giang có mua một chút gạo này, một chút uh, mắm muối 19 uh, Vào để gửi cho một bà cụ sống uh, độc thân ở trên này, uh, bà cụ Tây Thì uh, món quà này thì uh, Giang cũng uh, chia sẻ luôn hôm trước rồi đấy Thì uh, của nhóm thiện nguyện bên Úc Châu có gửi cho Giang Để... Uh, gửi cho một số hộ gia đình khó khăn này, trong cái mùa dịch Covid này cũng như là bà con ở trên vùng cao này. Rồi ờ, xin mời tất cả mọi người là cùng ra vào trong này nhé. Bà lợn lợn lợn bà mọi người thấy không? To rất đấy nhá. Đây bà con trong này hình như là cả rông. Lợn nhiều rất là nhiều. chào anh nhá ờ, ấy chị em hỏi là bà bà cụ bay nhà không nhở bà bay á bà vâng bà bay hiện tại ở nhà không nhở bà bay bà là chắc ở nhà đâu quá à đâu à? ừ, đi à, thăm bà đấy à vâng vâng gửi cho bà ít đồ mà à thế à? Dạ. anh đi việc à vâng à đây đi rừng hay đâu dạ. đi làm về thôi à đi làm về đến dạ. vào đây một chút nhé vâng cảm ơn anh nhé vâng vâng bây giờ xin mời tất cả mọi người tiếp tục theo Giang vào đây nhé con lộn này trong này thì uh, thật sự với mọi người là là cái ờ, một cái thôn thôn cao này này thì cũng chỉ hơn uh, vài chục dân ở trong này thôi vài chục dân thôi ở ngoài kia là cái đoạn thấp thấp hơn mà trước khi vào rẽ được con đường uh, bê tông vào ấy thì là có hơn uh, mấy chục hộ trong đó mà ở ngoài kia là khá giả hơn ở trong này ồ mấy cháu nhỏ chơi à, à chú chào cháu nhá Đấy, chú cho mấy cái kẹo này Nhanh nhanh Mau tha Chú gửi kẹo cho kìa Chú mới đứa một cái anh tây mà cảm ơn chú nói nào nhở Ô Ở đấy, cháu xin ở đấy <laughs> Phải học học tiếng Kinh nhiều vào nhá Ờ đấy, đúng rồi, ngoan đấy đúng rồi Mấy cháu, 1, 2, 3, 8 cháu ừ, chú đi nhá Các cháu ờ, nhỏ trên vùng cao đang ngồi chơi ấy. Còn tiếp tục uh, mời người lên trên này đi mình phải à, nhờ ai để phiên dịch à, vào đây là vị trí này là nhà bà cụ pay nha mọi người nhé cái nhà nhỏ nhỏ này này tại thì à, mình muốn tìm một người để có thể là phiên dịch lại cho mình ấy thì à, bà cụ pay là không biết tiếng kinh không ạ chỉ à, biết tiếng hâm mông là bản thân giang thì biết tiếng hâm mông chỉ được một chút nào đấy thôi rất là khó thành được tiếp xúc ấy. nắng hơi nóng quá Đấy, cực kỳ nắng luôn mọi người thế luôn mình uh, biết đấy mà Ồ, còn, còn mic đẹp thế nhỉ đây lên nhà bà cụ đây đây quay cho mọi người cùng xem này Dạ bà ơi À may có một người vào quay ở nhà Con gửi cho bà mấy ít gạo Mắm muối mấy chín Nhà dạ, các cô à? Chị à? Bà bà Phai nói được tiếng uh, kinh không nhờ các cô nhỉ? Không biết à? Không biết à? à cô trong đây có để phiên dịch cho cháu một chút được không? Dịch nữa ờ. Không bảo bà ra ấy Chị dạ. Giang cũng ờ, chia sẻ với mọi người là đây là căn nhà của bà Cụ Tây đây. nên mọi người quay quay toàn bộ cho mọi người cũng biết là nhà Cụ Tây thì là trong căn nhà rất là nhỏ thôi. Trường đây đó có lẽ là hai hai mét rưỡi này. Trường này thì có lẽ là Đây trong nhà đấy. mét. ba hay là sáu Ờ, chào cô nhá. Chào bà nhá. Bà <laughs> đây là đây là cô hàng xóm của cháu là dễ thương nhỉ cho cháu cái kiệu Ơ dạ, kẹo nhỉ, bóc cái nha Dính nha Dễ thương nhỉ năm nay bao nhiêu tuổi rồi mấy tháng rồi cháu mấy tháng rồi ba cháu à là một tuổi à, mọi người đang nấu cơm mà đây ok ok có chậu có chậu chậu nhá chậu đây, lớn là một cái này Ờ, cháu này nữa Này uh, Này bao nhiêu tuổi rồi? Này bao nhiêu tháng dạ, tuổi à? Tuổi à? Cả tuổi à, Này là... Nó biết tiếng Kinh chưa? Dạ. Chào các bạn rồi, dạ. Chào các bạn đi Chào các bạn Chào mọi người <laughs> Chào các bạn rồi, không chào các bạn à Rồi ờ. à, vâng. Chào nhá con đấy là bà tay Vâng, gửi à, ít quà cho bà tay ấy. À. Thì uh, cô... À, vâng. Bà ơi, cái này là gạo. <laughs> cô nói với bà đây đây là gạo. bà bóng muối các bà biết đi nhỉ? Anh làm sao? Cho con ăn ngon. Ừ. ừ. Chị sách rồi em bảo vào trong nhà cho bà. Cho bà. Anh à, vừa đi làm rồi, con chào bà nhá. Nóng quá. Nóng ừ. Đây mọi người ngồi vào trong nhà bà xem. Hôm giờ trong này à, quay cho mọi người xem này. có một căn nhà rất là nhỏ thôi. Đây, đây là bà cụ quay nha mọi người nhé. Đó. Bà cụ năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ chị nhỉ? Ồ, bà sẽ hơn trăm tuổi quá. À. Trăm tuổi được à? Ồ. Và lớn tuổi nhỉ? Bà này nhiều tuổi lắm rồi đấy. tuổi. Nhất ở khu ờ, vực này đấy nhỉ? Ừ, Tại thì à, bà quay là không con cháu là sống một mình trong một căn nhà đây. Đó, trong căn nhà cho mọi người xem nhé rất là nhỏ chiều này được 2 mét 3 mét 32 là 6 là 6 mét vuông đây được có 6 mét vuông căn nhà vừa cái giường chỗ để à, quần áo này chậu này và cái chậu này à, chắc bà biết sử dụng chứ những cái đồ này bà biết biết bà biết, bà biết chứ à ở à, gạo để đấy cho bà không bà có cái thùng ờ, xô nào để gạo nhỉ đỡ mốc nhỉ bà không có À, à không ăn hết đúng không? Ừ, bà không ăn hết đâu. Đấy. À, hàng ngày à, bà là hay đi à, bây giờ trước này trước bà xuống dưới kia bà xin mới nhà cho một hai bát hai bát gạo ấy mới nhà cho một hai bát. Giang cũng đã ghi hình cho người xem đấy. Caramel quay cho người quanh bà nhà rất là nhỏ. Đấy, bà đun bếp ở trong nhà có người biết rồi. Bụi đen luôn này. Đây bà đang nấu cơm à? Ờ, bà nấu cơm rồi đấy. Bà chưa ăn đấy. Ồ. Oh nó có nào máu <laughs> tại vì là máu đúng mà ừ. quên mua cho bà ít thức ờ, ăn nhỉ ừ. mua móng muối mì chính bà chắc là có thức ăn rồi quá chả biết chắc là không có thức ăn nữa rồi mình lại quên mất mua gà mì chính móng mà... muối cho bà lại lại không mua ít thịt cho bà nhưng mà bà chắc không gửi cho bà mua được thì mà mua được cho bà thì bà lại người ta làm à. Ở trong cho, cho vào cái chậu rồi cái ờ. nồi và mới nấu thôi à. à vâng vâng dạ. à, thằng Vy có tiền không? Ai cho bà tiền không? Ủa, bà có đồng tiền ở đâu? Vy <laughs> rách không dạ, dạ. để đeo cho nó Nhưng mà bà có bà không biết tiêu đâu Không biết tiêu à? Không, không biết tiêu à? Ờ, Nên ờ, là bà không biết tiêu tiền thế thì không, không dám gửi tiền cho bà Thôi để lần sau con vào con mua thịt cho bà Ờ. chắc là lần sau mình vào thì ờ, mình sẽ mua thịt cho bà đây mọi người nhé tôi chờ nó biết đói hôm hôm sau mà không, không phải không phải là đói mà bà bà là bà bụng à vì đau bụng à không có tiền đấy đau ờ. ừ. không có tiền nữa à? không có đồ ăn nữa à? <laughs> hôm sau con vào mua mua mua mua thịt vào cho nhá bà bà đấy Sao con vào, cháu vào em mua thịt cho em mua thịt cho. Vậy. Thì giờ số mấy tụi số mấy này dưỡng cả tôi nó. Bà mà cất đi, cất chân này quá. Ừ, cho cân đi. Bà biết sử dụng cái gì? Có chứ bà biết đấy. Thế thì ổn ok rồi. có lần sau thì à, mình vào mình sẽ mua uh, thịt cho bà một chút thì vì là ví dụ như là cá khô cá khô là mới được lâu tí thôi à ừ như anh chia sẻ đây là cá khô nhé mọi người ấy, thì lần sau đây Giang sẽ vào Giang mua cá khô hôm nay chủ yếu mình vào mình nếu mà thì thì bà bà qua đây là người ta gửi bên nước ngoài về cho cho bà thôi <laughs> nhá bà nhá em <laughs> mong bà là giữ gìn sức khỏe răng bà thì ấy hết răng là xuống đấy mọi người <laughs> rất là đẹp lão tâm hồn ê, ờ, ê đã lâu rồi nè Vâng. không con cháu nhà ai không còn ai nhà anh ờ. đúng không bà vẫn có cháu nhà bà ngày xưa bà không biết nuôi bà bán cho người ta rồi à. à? thế thôi bà nghỉ đi con về đây con một chế nhá hỏi ờ, chúc bà sức khỏe một dạ. chế nhá nhờ chồng một chế nhá ờ, cảm ơn à, chị nha các cô nhá vâng vâng thôi bà ninh ngủ đi có lẽ là Giang dạ, cũng uh, về, trước khi về thì đây uh, mình ghi hình lại cho mọi người cùng xem đây. căn nhà của bà. Thì lúc đó là có các chị ở trong này nó hơi ồn đấy mà một chút mọi người không nghe được. Giọng nó loạn hết lên nên là bây giờ các chị với cô về rồi thì uh, mình nói thì nó dễ nghe hơn. Thì bà Pay là bà ấy sống một mình hiện tại trong căn nhà chưa phải sáu mét vuông đâu. Mọi người cứ đo chiều dài là 3 mét, này, chiều này 2 mét thì mình nhân lên nó ra mét vuông một căn nhà thôi bếp thì chính dưới ở đây luôn cho mọi người xem này cơm thì bà vừa nấu xong cái có một cái giường là là tự đóng giấy, ba cái chăn Đấy, cái nồi niêu của bà chẳng có gì cả có vài ba cái bát này ăn người kia là bát ăn của bà ấy chưa dùng mình hết dầu ăn luôn thì mình muốn mua vào gạo. bà cất gạo đi nhá này cất gạo nhá để ăn nhá làm máu này bà nấu cơm có một cái chảo quý giá nhất à vâng, vâng à, hôm <laughs> nào con vào con mua cho bà một ít thịt nhá một ít thịt để cho bà ăn thì hôm nay con vào con quên mất thấy mọi người thông cảm thực sự là mình cũng <laughs> mải ấy quá công việc không để ý trong căn nhà là bà có cả và cái này đựng nước bà xách nước về là hàng ngày bà hàng ngày công việc là đi xin ăn này nhưng mọi người chia sẻ là mình đi xin ăn không có gì cả là mình cứ đi xin ăn mà Ờ, có nghĩa là ai cho cái gì ấy thì là mình à, lấy cái đó gạo này mắm muối mì chính đấy nghe hàng xóm mình Và cái bản này thì cũng ờ, hơn ba mấy chục hộ dân ở trong này cũng rất là nghèo đây là nhà mà bé rất là nhỏ ở đi quanh quanh cho mọi người xem ngôi <laughs> nhà của bà cho bà nghỉ ngơi nó cười ok con chào bà nhá bà nghỉ ngơi thì, thì à, buổi trưa bà nghỉ ngơi ấy mọi người đứng xa xa nó quay mọi người mới nhìn rõ được căn nhà nơi là đi cùng mình <laughs> người cầm máy quay đôi khi là đôi khi là chưa biết quay đâu mọi người thông cảm nhá đi sang bên này mình cùng xem nhà đây rất là nhỏ luôn nha mọi người Đấy, mọi người à, để ý là, là rất là bé này rất là siêu siêu vẹo đây này trong này góc này đến chưa về ở bên này thì chẳng có gì cả đấy chương trình này sắp ngã bố đi bố và bà bị vỡ một cái tấm này người này vỡ một cái tấm này đấy hỏng hết tấm rồi hỏng hết mình đấy căn nhà của bà cụ vay là chỉ ở vẹn vẹn như này thôi nó rất là nhỏ mọi người xem những cái video của Giang ấy, thực tế là mình đi là mình cũng không quá là mình, như kiểu mình hay gọi là phóng đại một cái vấn đề nội dung nào đó lên hoặc một cái hoàn cảnh nào ấy, đôi khi là nhiều người xem lại không hiểu mà bản thân Giang thì sống thì mọi người biết là mình sống cái gì nó thật thà nó chân chất mình không muốn là phóng đại và cái sự thật nó như thế nào thì mình tả nó như vậy thôi thì hôm nay lên thăm đây thì à, Giang cũng ờ, thay mặt bà Pay như là tất cả hộ gia đình khó khăn xin gửi lời cảm ơn tới các nhà hảo tâm trong và ngoài nước Đây là nhóm thiện nguyện ở bên Úc Châu có món quà gửi cho bà con trong mùa dịch Covid này bà cụ quay thì bà không thì đi làm hơn trăm tuổi rồi thấy mọi người nói cũng là cao tuổi rồi nhưng mà nhìn thấy nụ cười của bà cụ quay là mình cảm thấy là mình thấy hạnh phúc cực kỳ mà mình cảm thấy trong tâm của mình ấy nó có một cái niềm vui của cụ thì nụ cười của cụ rất là hồn nhiên đấy trong này thì có hai ba mươi hộ thôi trước khi mình về thì cũng không thể đi giới ờ, thiệu cho mọi người biết được là cái bản này ờ, là bao nhiêu hộ cả trong này chỉ nói là ba bốn chục hộ thôi hầu như là bà con ở đây cũng lợp hết bằng tấm pro rồi quanh đây mới có thể ý này có căn nhà nhỏ nhà, về sát luôn cánh rừng già nhé mọi người mây còn nó bao phủ khi là nắng này. cao là thời tiết hơi là nắng nhà đấy mình cũng lên lại anh ờ, phiên dịch lại nói chuyện với bà cụ ấy mình xuống đây xem nào mình xuống nhà anh xem nào. hồ lợn tắm này tắm này mọi người này thấy không chị đang làm gì đấy xanh ngô à à em vào xem tí đâu à, ờ, mọi người vào đây xem này xem này nhà anh chị là xanh ngô kiểu truyền thống như thế nào để uh, ờ, giới thiệu mọi người luôn Đó đây là cách à, xay ngô truyền thống của đồng bào à, hâm mông nha mọi người nhé cứ à, bỏ ngô là người là con gái bỏ đấy nè con trai là đẩy này Thế em thử được không anh? được đấy Để mình thử một tí nhá Đấy, rồi Quen không? Ai đâu cũng nặng cái đây Quen không? Mà lúc lúc mình đẩy vào à, mình thế là được mà Bạn cái kia có được quen đúng không? Đấy, mọi người thấy Giang đẩy là có trở thành người đồng bào hâm mông được chưa? người mà lên trên uh, bà Hơ Mông này này có thể mọi người đi trải nghiệm những cái cuộc sống hàng ngày của bà con này cái bà con xanh ngô là truyền thống đây đó caramel quay người ta biết để xem caramel thì cứ quay vào mặt mình là cái à, cách truyền thống là người con gái ta bỏ ngô vào đây con trai sẽ là đẩy như này này đây ở ờ, đẩy một tí là mệt anh ạ <laughs> cho nên bản thân giang đẩy cái này ấy. À. một chút đã cảm thấy nó mệt thở rồi ra khói rồi cái cuộc sống hàng ngày à, tất cả bà con đồng bào hâm mông trên này cái này là mình xay này là ấy là, là để như nào ấy mình có ăn hay là để cho gà hay là cho con đấy này gà ăn à, gà ăn đúng không còn nhuyễn thì luôn để cho gà con đấy ừ. Rồi, vâng, cái này được không? Xay xay cho mọi người xem. đây mọi người có thể để ý nhìn thấy này đó nó nhuyễn ra như này mà đấy ở đây không đẹp luôn này cái này là bằng đá này mọi người nhé đá ngày xưa mà, mà, đồng bào hay làm được rất là hay Thôi cảm ơn anh chị nhá rồi em về đây anh chị làm nhá Cũng chưa chưa đâu, Để cho anh chị làm một lúc là chắc chỉ cơm ăn Bà có món gì đây bà? Bà có món gì? Không có món gì à? Bà, bà không biết đấy Kinh à? Không à, Bà chỉ tâu Tâu là hài là không, không nói được không biết Không biết nhiều Và Có lẽ là Mình cũng ờ, phải về rồi Nên là, là, là Giang cũng ờ, xin phép là khép lại video ngày hôm nay của Giang ở đây thôi nhóm nên gửi quà cho bạn bay được có lẽ là giang xin hẹn người là ở video sau mình tiếp tục đến với những cái hoàn cảnh à, khác những uh, gia đình khác mà khó khăn trong à, mùa dịch covid này để gửi món quà nhà hảo tâm trong ngoài nước nếu uh, mọi người thấy video của giang hay và ý nghĩa nhân văn thì hãy cho giang một like chia sẻ một nút đăng ký ủng hộ kênh để giang có thêm nhiều động lực đi giúp hoàn cảnh khó khăn ở trên vùng cao nhất xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video sau bye bye 领导。